Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021, tức ngày 12 tháng 4 năm 2021 âm lịch, ngày Tân Mùi, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Tân Mùi, hôm nay là Quý Sửu, Đinh Sửu, Ất Dậu, Ất Mão. Con giáp xung tháng Quý Tỵ là Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. 1. Tử vi tuổi Tý, Ngày mùi Tý tương hại báo hiệu người tuổi Tý trong hôm nay có thể phải đối mặt với nhiều chuyện không như ý muốn, công việc dễ gặp trục trặc, liên tiếp vướng phải những khúc mắc không đáng có, ảnh hưởng đến tiến độ ban đầu. Người tuổi Tý đang bị kẻ tiểu nhân tìm cách cản trở trên con đường phía trước. Những kẻ đó ghen tị với những thành công mà bạn đã và đang đạt được nên sẽ bày ra những cái bẫy để con giáp này sụt hố, đánh mất những gì mình đang có nếu như bất cẩn. Thực thần bù đắp lại cho những mệt mỏi trong ngày hôm nay của những chú chuột bằng tài chính ổn định. Tiền bạc không quá rủng rỉnh, thế nhưng cũng đủ chi tiêu cho những nhu cầu cần thiết khiến bạn rất an tâm. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân, tị. hai Tử vi tuổi sửu Người tuổi sửu gặp cục diện mùi sửu tương xung trong hôm nay nên cần hết sức tránh những cuộc cãi vã, xích mích để không tạo bất lợi cho bản thân về sau. Đừng chỉ vì vướng mắc chút chuyện nhỏ đã nhảy dựng lên khiến mọi việc càng thêm rối ren. Sự xuất hiện của thiên ấn tạo đà cho người tuổi sửu có thể nâng cao chuyên môn của bản thân để có thêm cơ hội nhận về những trọng trách lớn hơn trong thời gian tới. Hãy cố gắng học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người đi trước, bạn sẽ thấy mình nắm bắt được những điều còn thiếu sót nhanh hơn. Thổ khí vượng không phải dấu hiệu tốt cho sức khỏe của con giáp này. Bạn nên chú ý ăn uống điều độ, lành mạnh để tránh gây sức ép cho dạ dày. Thường xuyên ăn không đúng bữa hay bỏ bữa sáng sẽ khiến bạn phải trả giá đắt khi sức khỏe sụt giảm đấy. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Hợi. 3. Tử vi tuổi Dần Chính tài nhập cục mang tin vui về tình hình tài chính cho người tuổi dần. Mọi chuyện đều diễn ra như những gì bạn suy tính. Khả năng phán đoán nhạy bén và tài nhìn xa trông rộng khiến sự nghiệp của bạn ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu nhập nhờ vậy cũng được cải thiện đáng kể. Nhân lúc tài lộc đang vượng, người tuổi dần có thể suy nghĩ thêm về việc đầu tư phát triển để tiền bạc càng ngày càng sinh sôi nảy nở, chớ để tiền bạc nằm ở một chỗ lâu ngày mà không được dùng đến, vô cùng lãng phí, Thổ mộc xung khắc là dấu hiệu cho thấy đường tình duyên giữa người tuổi dần và nửa kia không được bền chặt cho lắm. Người ấy không hiểu và thông cảm cho những vất vả bạn đang phải chịu đựng mà chỉ biết trách móc rằng bạn thiếu quan tâm tới người ta. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão. Trong ngày hôm nay cục diện tam hợp mang tới cát khí cho người tuổi mão. Nhờ vậy, bản mệnh có thể thong dong, thoải mái, rất nhiều chuyện tốt sẽ tìm đến bạn. Có thể xem đây là cơ hội để phát triển sự nghiệp, công danh tốt nhất dành cho bạn, cố gắng nắm bắt thật chắc nhé. Thiên tài trợ mệnh, đường tài lộc của con giáp này cũng có nhiều may mắn và hanh thông. Hầu hết đều phát tài nhanh bằng nghề phụ, có người còn trúng thưởng bất ngờ. Với những ai đang có ý định mở rộng kinh doanh thì thời điểm này khá thích hợp, mộc thổ khác nhau, mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang đứng trước bờ vực dạn nứt do đôi bên còn có quá nhiều điều che giấu với nhau. Cả hai đều chưa sẵn sàng chia sẻ những điều thầm kín nhất cho đối phương khiến nghi ngờ cứ thế nảy sinh. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. năm Tử vi tuổi thìn, chính ấn xuất hiện thực sự là cơ hội tuyệt vời để con giáp tuổi thìn bắt tay vào dự án mới mẻ, táo bạo nào đó, Tuy nhiên đừng quên tính toán đến những nguy cơ tiềm ẩn cũng như tính khả thi của kế hoạch để đạt được hiệu quả tốt nhất bạn nhé. Dù có vấp phải trở ngại cũng đừng vội nản chí. Muốn thành công, bạn cần một quá trình phấn đấu, rèn luyện bởi không có thành công nào đến sau một đêm cả. Cứ bền bỉ cố gắng, rồi thành quả xứng đáng sẽ đến với bạn. Ảnh hưởng của thổ khí vượng trong ngày hôm nay có thể gây tác động không nhỏ đến sức khỏe của con giáp này. Bạn nên tránh tâm lý chủ quan cho rằng chỉ là bệnh vặt vãnh, nên đi thăm khám để có biện pháp chữa trị sớm. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dậu, thân. 6. Tử vi tuổi Tị. Với người tuổi Tị, công việc hôm nay của bản mệnh khá suôn sẻ nhờ có chính quan độ mệnh. Các mối hợp tác làm ăn đều có tín hiệu tốt, đạt được hiệu quả bất ngờ. Hai bên tin tưởng lẫn nhau và chung trí hướng nên mọi vấn đề đều được giải quyết rất nhanh. Không những vậy, bạn còn nhận được sự giúp đỡ đắc lực từ những người đồng nghiệp xung quanh. Quả thực, không có họ, có lẽ bạn không đạt được thành công như hôm nay. Những chú rắn luôn biết ơn và cố gắng giúp lại mọi người bằng hết khả năng của mình. Ngũ hành tương sinh giúp tuổi tỵ có được vận trình tình cảm khá tốt đẹp. Những sóng gió trước đó càng khiến cho tình cảm đôi bên trở nên gắn bó thắm thiết hơn, tạo nên nền tảng vững chắc cho tương lai phía trước. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Mùi Ngọ nhị hợp giúp người tuổi Ngọ gặp nhiều thành công trong chuyện làm ăn. Ngày hôm nay rất thích hợp để bàn tới hợp tác cùng bên khác, sẽ giành được nhiều thành công cũng như tăng thêm phần lợi nhuận. Thiên quan lại cảnh báo con giáp này với những tai họa do kẻ tiểu nhân gây ra. Bản mệnh có thể sẽ bị kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ tình cảm của mình mà không hề hay biết, tới khi nhận ra thì đã muộn, tình cảm cũng đổ vỡ chẳng thể cứu vãn,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 những nút thắt trước đó không ai giải quyết được nay được bản mệnh bền bỉ tìm cách tháo gỡ nên đã được xử lý gọn gàng. Nhờ vậy, cấp trên đánh giá cao khả năng ứng biến cũng như phát huy năng lực tiềm ẩn của con giáp này và có thể sẽ giao thêm trọng trách cho bản mệnh trong thời gian tới, tạo bàn đạp cho sự thăng tiến trong tương lai cho bạn. Thổ khí vượng tác động đe dọa đến sức khỏe của mệnh chủ. Tuổi mùi cần phải lưu ý đến các bệnh về đường tiêu hóa, nhớ đi thăm khám kịp thời nếu thấy có dấu hiệu không ổn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 Đừng để tài sản vất vả, tích góp bỗng tan thành mây khói, khi đó có hối hận cũng chẳng lấy lại được. Thủ sinh kim, trái ngược với những bất lợi trong tài chính, chuyện tình cảm của người tuổi thân đang rất ổn định. Có thể hôm nay bạn sẽ được người ấy an ủi và chia sẻ sau những nỗi buồn vì tiền bạc mất mát gây ra. Quả là điều may mắn khi mà bên cạnh luôn có một người luôn yêu thương và quan tâm tới mình như vậy. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, dậu. 10. Tử vi tuổi dậu Người tuổi dậu trong hôm nay là cần phải suy nghĩ linh hoạt hơn trong công việc của mình, nhất là khi có tỷ kiến chiếu mệnh. Có những lúc sự cứng nhắc sẽ khiến bạn mất đi cơ hội để thể hiện tốt năng lực của mình và khiến cấp trên không hài lòng cho lắm về biểu hiện của bạn. Sự quyết đoán cũng là điều mà người tuổi dậu cần phải cải thiện. Khi cơ hội đến, bản mệnh phải nhanh chóng đưa ra quyết định kịp thời, đừng do dự quá lâu để cơ hội vụt qua mất. Đôi lúc một chút máu liều sẽ giúp bạn đạt được nhiều lợi ích hơn mình nghĩ đấy.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 Mùi tuất tương phá, chuyện tình cảm rối ren là điều khiến người tuổi tuất vô cùng đau đầu trong hôm nay. Những khúc mắc chưa được giải quyết càng khiến tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài, hai bên đều buồn bã và suy sụp nhưng chẳng ai chịu là người xuống nước trước. Mọi chuyện vốn bắt nguồn từ những mâu thuẫn hết sức nhỏ nhặt nhưng lại không được giải quyết kịp thời nên mâu thuẫn càng ngày càng leo thang, phá vỡ hạnh phúc mà bạn và người ấy đã cất công xây dựng bấy lâu. Tình yêu cả hai dành cho đối phương vẫn còn đấy, nhưng lại chưa đủ để vượt qua cái tôi cá nhân của mỗi người. Chính ấn giúp sức, công việc của con giáp này tiến triển khá tốt. Bản mệnh không cần phải chứng minh năng lực với bất cứ ai, bởi thành quả của công việc đã là thước đo chính xác nhất rồi. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, thân. 12. Tử vi tuổi hợi. Cục diện mùi hợi bán hợp mang đến những điều kiện thuận lợi cho chuyện tình duyên của người tuổi hợi Đặc biệt là các bạn còn độc thân. Đào hoa khởi sắc, bản mệnh có thể được người thân hay bạn bè giới thiệu cho đối tượng tâm đầu ý hợp, dễ dẫn đến hôn nhân. Con giáp này nên mở lòng mình, đừng mãi chôn chặt tình cảm sau những vấp ngã quá khứ. Chuyện gì qua thì hãy để nó qua đi, con người ta sống vì hiện tại và tương lai chứ chẳng ai nhìn mãi về phía sau mình. Thương quan giáng họa nhắc nhở bản mệnh nên cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói, chú ý hoàn cảnh xung quanh để có cách cư xử thích hợp,